Hello, teacher. Hey, guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Không gì nữa. Ba chia cho năm phần ba 3. Hello, teacher. How are you guys today? À, làm gì? Thank you. Today is the last day of school, right? You got to. Now, you have a holiday. Teacher dấu ừ. gì oh I haven't, started my camera hi guys <laughs> nice to see you guys are you exciting you don't have to go to school until Wednesday right you don't have to go to school until chỗ này chỗ này ví dụ cộng thêm 3 phần năm thì con lấy 3 phần năm ra ngoài chỗ này we gonna play pluck it today if chỗ này ba nhân ba phần năm thì là còn 3 Okay, I'm sorry. Uh, có một bạn cái chỗ bạn hơi ồn đúng không ừ. mẹ bạn đang dạy toán thì vậy? cho nên là hơi ồn một xíu đó là cô sẽ tắt tiếng mọi người sớm một xíu ok yeah we play plucket today um, nhưng mà hôm hôm trước là cô đã định cho tụi con chơi plucket rồi đó nhưng mà tại hôm trước không biết vì sao không chơi được nên là cô mới không cho tụi con chơi chứ chứ hồi lần trước là cô đã định cho mọi người chơi rồi ok I hope that we can play plucket today cô cũng không biết là lần trước bị vấn đề gì maybe because of the internet or maybe because of anything about the Phuket I don't know but I promise I want you guys to play Phuket today cái đấy là tùy cô đã chuẩn bị Phuket rồi còn cái việc chơi được hay không thì tí nữa mình mới biết đúng không okay so let's see I'm sorry we cannot play the hacker it's too hard it's hard for some of your friends okay I'm sorry cái cái cái trò crypto hacker đấy nó khó đối với một số bạn thì khó chơi lắm nên là mình chỉ chơi ở lớp thì mình phải cho các bạn cùng nhau chơi đúng không mình chỉ chơi mấy cái dễ thôi okay two team versus yes okay yeah maybe I can take, play that mm -hmm. we cannot play we cannot play the one that is too hard okay lần hồi nếu mà bạn nào học với cô năm ngoái cũng có chơi thử crypto đấy đúng không thì tụi con cũng thấy là nó hơi khó chơi một xíu nên là mình sẽ hạn chế cho cái đấy tụi con có thể về nhà và tự chơi cái đấy ok so now I will share oh please don't share your screen please Okay, today we're going to continue with our lesson first, okay? Then we're going to play later. Remember last time we learned about how to describe a person. We learned how to describe a person about their shape. They are big, they are fat, they are tall, they are short. We describe about their eyes color. Maybe it's blue, maybe they are blue, maybe they are black or brown. Nhưng mà thật ra cái ờ, cái eye đấy nó không tiện dùng ở Việt Nam cho lắm tại vì người Việt Nam mắt mắt của người Việt Nam đa phần là black với brown thôi nên là mình sẽ ít dùng cái đấy được we can describe about the hair. Okay, we can describe about the hair. Yes, the hair, short hair. Remember the, the order. First, you need the length, right? The length of your hair. Is it long or short? Then you got the shape, the style, the style of your hair. Is it curly? Is it straight? Is it wavy? Then the last one, we got the color. Okay, we got the color, the color of the hair, maybe black or brown or any color. Remember, we don't use yellow hair, okay? Don't use yellow hair. We don't use yellow for hair. We have to use blonde, blonde or fair hair, blonde hair or fair hair. And then we got black hair, you can say dark hair, okay? You don't have to use the word black, you can use dark, okay? Dark or black. And remember, don't use yellow. No, no using yellow, okay? So today we're gonna continue with our lessons, okay? We move to task five, so you know what to do with this one, right? Normally, I would invite uh, some groups of friends to read to play role, okay? To play role. One will be the, the uh, let's see, in this stories, we got two characters. The father, is it the father? Yeah, the father and the girl, Christina. Okay, one will be Christina, One will be the father and one will be the narrator. The narrator will read these lines. Okay, cái người dẫn chuyện. The narrators will read these lines for me. Okay. Now, before we start, we're gonna listen first. We're gonna listen first, okay? Listen and then read, okay? Listen and then read. Mọi người nghe và đọc nhé. Mọi người nghe và đọc theo tí nữa mình sẽ cô sẽ mời một group, vài groups, maybe three groups, okay? Listen, Listen first. and read. Story. She's just like you. 1. Christina tells her dad about a new student at school. There's a new girl in our class. Oh, really? What's she like? 2. Christina and the new girl have some things in common. Her name is Amanda. She has dark curly hair. Just like yours. 3. But Christina and Amanda are different in some ways, too. Yeah, but her hair is longer than mine, and she's shorter than me. 4. Christina likes her new classmate. Is she nice? Yeah, she's nice, and she's really smart. But she's also kind of shy. Five. Okay, five. Christina's dad makes a joke. Just like you. Me? Shy? I don't think so. Six. Christina is definitely not shy. But I am nice and really smart, too. Okay, so I want to introduce to you guys to some words. Okay, let's see. A new student, you know, a new student, right? And we got some words like, and ah, look at the question. When you want to ask about how that person looks, you can ask, what does she look like? Or you say, what's she like? Mọi người còn nhớ cái này không? Hôm trước cô có nói này, nếu mà tụi con muốn hỏi cái người đấy như thế nào ra, nhìn ra, nhìn như thế nào á, thì con có thể dùng là what she like cô như thế nào thì khi hỏi câu này á, nó sẽ không có thiên về cái physical appearance nếu mà con muốn hỏi một cái câu mà nó thiên về cái gọi là physical appearance nghĩa là vẻ bề ngoài á thì mình sẽ dùng cái câu what does what does she look like cô ấy trông như thế nào cô ấy nhìn ra làm sao thì mình sẽ thiên về câu này còn khi mà con hỏi câu này what she like cô ấy như thế nào thì con có thể nói thêm về personality là tính cách nữa khi mà hỏi câu này thì mình có thể trả lời thêm về tính cách những cái thứ khác nữa ví dụ cô ấy thích cái này cô ấy thích cái kia nữa chứ không chỉ đơn giản là physical appearance là vẻ bề ngoài không tụi con nhớ nha nếu mà mình muốn thiên về hỏi về cái outlook thôi cái vẻ bề ngoài thôi thì mình sẽ dùng cái câu trên what does she look like còn khi mà con muốn hỏi kiểu như à, cô ấy như thế nào như thế nào ở đây thì nó không chỉ là về vẻ bề ngoài mà sẽ có về gì personalities okay well, her hobbies for example So yeah, there are two questions to ask. Okay. Your name is uh, dark curly hair. Thực ra cái câu cái, cái đúng nhất là con vẫn nên dùng giống như là cô nói là đầu tiên mình có cái chiều dài rồi mình đến cái shape, cái style rồi cuối cùng mới tới cái color nên là đúng nhất mình vẫn nên dùng là curly dark hair. Remember, okay? Dark it means black. Okay, look at the color dark. À, dark thì nó sẽ mang nghĩa là tóc màu tối, tóc màu tối á. Okay? just like yours giống như của con vậy đó okay Christina and the new girl have some things in common in common is mean the same okay alike giống nhau in common có điểm chung in common okay in common different à nhưng mà cả hai bạn vẫn có cái gọi là điểm khác biệt ở một số cái ví dụ như là gì đó thì bạn có nói ra như thế này đúng không bạn có so sánh nè như thế nào đó à, Christina classmate okay your friend in class you call them classmate okay the friends in class you know shy shy maybe she is afraid of uh, strangers okay she afraid of strangers sợ người lạ đấy kiểu đó thì mình sẽ có ngại ngùng shy okay smart okay nice and smart smart okay joke you know make a joke cái cụm make a joke tụi con sẽ hiểu như là kiểu như là là tạo lên trò đùa làm trò đùa nói đùa một cái gì đó đó nói đùa một cái gì đấy thì mình sẽ có make the joke make the joke ok so very good đó là một số cái mà cô lưu ý chủ yếu ở đây là mình để ý cho cô cái phần question là được ok so now we just listen and now I will invite one group of friends ok one will be Christina one will be the dad and one will be the narrator so now let's see who should I invite Okay, Mario, yes. Uh, you will be the dad, okay? Yeah. Susan will be the girl, the Christina, and then Helen will be the narrator, okay? Helen, you will be the narrator, okay? You know what to do? So Helen will go first, and then Christina, and then the dad, okay? Are you guys ready? Are you guys ready? Yes. yes. Okay, now start now, please. Start now, the narrative first. Christina tells her dad about a new student at school. There's a new girl in our class. Oh, really? What does she look like? Oh, no, in the look carefully, not what does she look like. Con nhìn kỹ câu hỏi ở đây người ta hỏi là gì? What, not what does she look like? What she like. Again, what she like. What she like? Very good. Christina's and the new girl have some things in common. Good. Her name is Amanda. She has dark curly hair. Just like yours. But Christina, but Christina and Amanda are different in some ways too. Yeah, but her hair is longer than mine and and she is shorter than me. Christina likes her new climate. Is she yeah. nice? Yeah, she's nice. And she's really smart, but she also kind of shy. Christina starts make a joke Again, mix, mix. Mix. Yeah, good. Just like you. Shy? I don't think so. Good. Retina is definitely not again, shy. Again. Definitely, definitely. Definitely. Def yeah. Again, Christina is definitely not shy. Christina is definitely not shy. Okay. But I am nice and really smart too. Okay, very good. Good job, three of you. Well done. Now the next group, the next group. Okay. I want to invite, let's see. Okay, Phúc Nguyên, you will be the dad. Um, let's see. Minjiao will be the will be the I uh, will be Christina. Okay, Minjiao will be Christina and Hang Zhang will be the narrator. Okay. Okay, yes, very good. Now you go first. When you go, oh no, sorry. Hang Zhang go first. Yes, the narrator. Christina tells her dad about a new student. There's a new girl in our class. Oh, really? What's she like? Christina and the new girl have some things in common. Her name is Amanda. She has dark clothes here. Again, dark curly, curly dark, hair. Dark curly hair. Very good. That's like yours. Yeah, Amanda are uh, different in same way too. Oh, not same, some way, some ways. In some way too. Yeah. Yeah, but here hair is longer than mine. And so short. She's shorter, shorter than me. She's shorter than me. Very good. Christina likes her new classmate. Is she nice? She nice and she really smart. Smart. Again, smart. Smart. Smart. Yeah. Smart. But she also kind of shy. Also kind of shy. Very good. Your turn, Zane. makes a joke. Very good. Slashing. Your turn, Minjiao. Your turn. Always oh, Minjiao. I think, where is she? Hello Minh Châu, are you here? À, có thể là Minh Châu bị lắc nên bị out ra rồi. Okay, can uh, Jenny Thủy, right? Can you help me from number five, five and six, Jenny? Yes? Yes. This one, number five. Okay, you will be Christina, now five and six. Now it's your turn, me. Um, Miss Guy, I don't think so. Oh, wait, it's Zhang's turn for number six. Mm. Christina is definitely not shy. But, Jenny? Mm, but I, but I am nice and really smart too. Okay, very good. Okay, good job. Oh, wait, I have something to tell you. In our class, you know, Vic Phương, okay, Vic Phương, you got the prize. You got the prize for the Super Kid, okay, for the Super Kid contest, okay? The teacher Vương want to uh, announce to you, to give you the prize. Phương nhớ về à, coi con con cái nick mà con đăng bài lên đúng không? Con có cái nick Facebook để con đăng bài đúng không? Thì con nhớ đăng nhập vào cái nick đấy thầy Phương thầy Vương có nhắn tin cho con đó, nên là con nhớ vào nha. Ok, sẵn tiện đây các bạn vỗ tay cho Việt Phương vì đã giành được giải trong cuộc thi này. Ok, very well done. Ok, congratulations Phương, you did a wonderful job. Ok, very good, very wonderful job. So now, one more group. Ok, one more group. Uh, Yuan Ngọc, please. So Yuan Ngọc will be um, Christina. Yuan Ngọc will be Christina. Um, Jen Ngọc will be Christina and Hip will be the dad. Okay, Hip will be the dad and Thanh Mai will be the narrator. Okay. Wait, let me see. Yuan Ngap, are you there? I think Yuan Ngap is not here. So Hip, okay, yes, we got Hip. And Thanh Mai, what about you? Can you be the narrator, Mai? Yes. Okay, and one more. Candy. Can Candy be Christina? Um, Can you be um, Christina, the girl? Yes. They, they are, oh, wait, wait, wait, wait. They... Not yet, not yet, not yet. Anh đợi một xíu theo thứ tự, theo thứ tự mình sẽ đóng vai, ok? Cho nên là cho nên là ừ. bạn ờ, bạn Mai sẽ đi trước bởi vì bởi vì bạn Mai là người dẫn chuyện rồi mới để mới đến con, ok? Now please start now. Mai, candy, and hip. Yes. Christina tells her dad about a new student at school. Okay, Candy, your turn. Um, uh, there's there's a new girl in our class. Oh, really? What's she like? Oh Mai, don't turn off your mic. Okay, Mai con phải đọc từ đây đến số 6 lận nên là con đừng có tắt mic. Okay. And the new girl have some things in common. Um, mm, her her name is Amanda. Amanda. Amanda. Okay. Yeah. She has curly hair. Yes, like yours. But Christina and Amanda are different in some ways too. Good. Yes, but her hair is um, longer than mine. mine mm -hmm. and she than me. Okay, then. Cái này con không đọc là than mà con đọc là the, the, then. Candy đọc lại cái chữ này cho cô. Then, then. Okay, then. Good. Okay, next, next Mai. Christina likes her new classmate. Yeah, six, mm-hmm. nine. Oh, wait, wait. Six, the dad need to ask first. Okay, he will ask first. Is uh -huh. she nice? Yes. And now you answer. Yeah. Yeah, she's she nice and she's really, really Again. small. Really, not really, really smart. Really smart. But she's also kind of shy. Also kind of shy. Ừ, kiểu cứ hơi hơi ngại đó đúng không? Ok. Với lại kiểu nice à chữ nice con để ý có cái âm đuôi nè, không phải là nine, nine. Nếu mà con đọc nine nghe là giọng số 9 đúng không? Nhưng mà mình phải đọc là nice, nice. Ok again nice. candy, nice. Yeah. Ok number 5, number 5. Nice. That makes a joke. Yes, like you. Me. Sorry, don't think so. I don't think so. I don't think so. Is Christina is definitely, definitely. Definitely not shy. Yes. But I am nice and uh, really and really smart too. Smart too. Okay, very good, Candy. Thank you so much. But I am nice and really smart too. Đúng rồi, very good. Good job. Okay. Definitely là chắc chắn á, definitely, chắc chắn không có ngại rồi đó. Christina definitely not shy. Okay, very good guys, very good. So now look at this one. So, you know, same and different, right? Same, it means alike, in common. Okay, for example, uh, I have long hair. Let me see some friend with long hair. For example, I have long hair and then one girl in our class has long hair too. So we are the same. We are the same, okay? For example, Minh you got short hair and Hoàng Giang, you got short hair too. So you guys are the same, same, short hair the same. Ah, we, I have black hair. All of you have black hair too. So we are the same. We all have black hair, but different. For example, Hang Zhang hair is short, but my hair is long. So we are different because she, her hair is short and my hair is long. Okay, so we are different. So you understand? You understand different and same, right? Same it means we are alike okay i have black hair you have black hair different i have black hair you have blonde hair for example okay now i want you guys to read again the information in the reading and then look at number one to number four is it same or different for christina and amanda okay now uh Phương An, please look at number one read the sentence for your friends okay read the sentence first and then tell me, is it same or different? Okay. She had dark curly hair. So for it's Christina and the same. Okay. Where can you find in which picture from number one to number six? Where can you find? Ở đâu mà con tìm được cái ý để mà cho nó Because, là same? same or Christina, different? It, her name is Anima. She had dark curly hair. Ah. Uh, her dad said just like yours. Yeah, just like yours. Yeah, her dad said. Very good. Đúng rồi, Phương Anh, good job. Very good. Because her dad says that, right? Yeah, just like yours, giống của con vậy đó như vậy. They have they they both have dark curly hair. They are the same. Very good, Phương Anh. Good job. Now, number two, let's invite one friend. Okay, Linda, number two, what is it? Number two, read the sentence first, okay? Read the sentence first. Her. I cannot hear you, Linda, again. I cannot hear you. I think there's a problem with your mic. Con cắm lại cái cái cái cái tai nghe xem sao, bởi vì cô không nghe thấy bên tiếng của bên Linda. Okay, try to say again. Oh, sorry, I cannot hear you. Okay, fix your mic, okay? Let me ask one friend to help you. Uh, Vic Phương, okay, can you help your friend with number two? Okay. Her hair is long. Okay, yeah. Different. Okay, very good. Because you can see in the picture, okay, the hair is not long at all, right? Okay, very good. Good job. Now one more. Um, Bao Châu, number three. She is nice and smart is um, same because yeah, same. Why? Yeah, tell me um, because mm, in number four is, yes, she is nice and she's really smart. Mm -hmm. Đó là miêu tả về bạn Amanda đúng không? So what, how can they know they are the same? How can you know? Mm, because the dad is say just like you. Ah, just like you. But just like you here it's about shy. Thực ra just like you ở đây á, ý của bố là nói là bạn con cũng ngại á. Vì con thấy nè, bạn ờ, Christina mới nói là gì? Me, shy, I don't think so. Cái chuyện just like you của bố đây, đây là bố đang muốn nói về cái việc shy á. Cho nên là con thấy là qua picture 6 thì bạn mới nói là gì? But I am nice and really smart too. Ok, too là cũng giống như vậy á nhưng mà con cũng rất là tốt bụng và con cũng rất là thông minh giống như vậy vậy đó two là kiểu cũng giống như bạn vậy đó cho nên đó là lý do vì sao là same not different okay now what about shy ah, she is shy so same or different Đức Nhân please same or different is different okay different so who is shy Christina or Amanda um, is Amanda. Ah, uh, yes, it's Amanda, the classmate. Okay, not Christina, because she say me shy. I don't think so. Very good, young. Good job. Well done, guys. Now we move to this one. So, so you can see some here, some sentences about both Christina and Amanda. We got some words like shy, nice, smart, uh, dark hair, okay, dark hair, curly hair, um, tall, long, long hair, and short. Short, it means about the uh, about the height, short or tall. Okay, so how are you different or how are you the same as Christina and Amanda? Okay, so now let's invite one friend. Full, tell me how are you the same as Christina and or Amanda nếu mà để so sánh giữa mình và bạn Christina or Amanda thì mình có những cái đặc điểm gì giống giống các bạn ở đây cô đã, cô đã list ra nè cô đã list ra nè so how are you same as Christina or Amanda nice Okay, you are nice. You think I was like, remember to say I am or I have. Mm-hmm. For the hair, you say I have, but for the other words, you say I am. For example, you say I am nice. What else? What else? Anything else? Beside nice, uh, what about your hair? Do you have dark hair? Ask Christina. No. You don't have dark hair? I think yes. you have dark hair. Actually, you have dark hair. Your hair is black, so that is dark hair. Okay, your hair is black, it's mean dark. Okay, so you are the same with the two girls because they have black hair. You also have black hair. So what about you? Are you short? Are you short like Amanda? Are no. you tall? You are tall like Christina? I'm tall. Ah, okay. So you are tall. So very good, folks. Oh, good job. So you understand, right? Now invite one more friend, okay? I want to invite one more friend. Mm, who can help me? Triệu Mẫn, can you help me? Can you help me with this? How are you the same as Christina or Amanda? Nguyễn Triệu Mẫn, can you turn on your mic? Yes. Okay, so how are you the same as Christina or Amanda? Are you shy or nice? smart? Are you short or tall? I'm really small. Ah, smart. Okay, smart. smart. Again, yeah, you are smart. That's good. Anything else? You are smart, just like Christina and Amanda. Anything else? Cần gì nữa không Mẫn? Cần gì nữa không? Um, I don't know. For example, your hair Okay, what color is your hair? What color? dark hair. Yeah, just so just like them, you have dark hair too. So you are the same. You are the same as Christina and Amanda. Okay, very good. Good job. So of course, we all have dark hair, right? We all have dark hair just like them. And some of you, you guys may be shy just like Amanda, okay? you guys maybe will be uh, you guys may be shy just like amanda but christina she is not shy both of them they are nice and smart i think all of you here you guys all very nice and smart okay you guys are very smart because you guys want to join the class every day with me so that is smart you guys very studious you guys want to learn so when you learn a lot you will become smarter okay and of course some of you may have long hair okay may some of you may be short or tall. For example, I, I am tall. Some of you might be short, some of you might be tall. Okay, good job. Well done. Okay, now answer number three. Are there any times when you feel shy? Are there any times when you feel shy? So this is a tough question. If you want to answer this question, raise your hand in front of the camera if you want to answer this one, you, you have to raise your hand, okay? Who want to answer? Tell me about one time you felt shy. For example, I, I go first. Um, I remember when I was younger, I felt very shy when I have to uh, when I have to meet my relatives. I mean, a lot of people there in the house, So I very, I feel very shy. I don't want to contact to them. Okay, I don't want to talk to them because I'm feel very, I'm scared of the strangers, of a lot of people. So I felt shy. So normally we will felt shy. Okay, thường thì con thấy là mình sẽ thấy ngại khi mà mình ở nơi public đông người nếu mà tụi con thấy ngại thì được đa phần sẽ là do mình ở một cái nơi mà nhiều người lạ này nhiều người lớn nhiều người lạ thì mình sẽ thấy shy đúng không what about you anytime that you feel shy Who want to share about this? Who can share about this? About one time that you felt shy. One time that you felt shy. Mm -hmm. Just like me, when I uh, when I was in the public, okay, with a lot of people, we often felt really shy. Who want to answer this one? It's a hard question. It's a very hard question, right? Mm, let's see who can help me with this. Okay, Bảo Nam, yes, can you help me? I am shy when I go to the party. Canteen in your school? Party. Party. party. Ah, when the party, the birthday party, the birthday party? Yeah. Mm, yes. Why? Because so many people there, so many friends there? Mm, yes. Ah, yeah, in the public, just like me, right? When you have to meet a lot of people, yeah when you at the party so many people are there so you feel shy okay you feel shy yes good job nam thank you so much okay now uh let's see what time is it oh we can still do this one so you listen to this one i will invite one girl and one boy one will be lisa oh i think marcy is still a girl but it's okay mm -hmm. I will invite two friends, okay? Two, one will be Lisa and one will be Marcy, okay? Listen and read. Say. Is that your cousin? Yes, that's Alan. Is he older than you? No, he's younger than me. Oh, he's taller than you. I know. He's taller than my brother David, too. Okay, so let's invite two friends to read this one. One will be Lisa and one will be Marcy, okay? Um, let's see. Vâng, Phạm. Yes, Vâng, are you there? And Hung, Hung, are you there? Okay, Hung, you will be Lisa, okay? Wait for me, I will invite one more friend. Okay, Vâng, Phạm. Vâng, Phạm. Bạn mình nào? Bạn. Okay, yes, you will be Marcy, okay? Now you go first, Lisa. You go first. Ida's your cousin. Yes, that's Alan. Alan. Good. Is he older than you? No, he's younger than me. Good. Oh, he's taller than you. I know. He taller than my brother that David too. Good, good job. Okay, both of you, well done. Now one more pair, one more pair. Help me with this, okay? Oh, sorry, sorry. You don't have to turn on your mic again. I'm sorry. Um, let's see. Minha, right? Is that your name? Okay, Ha, you will be Lisa and one more friend. Jackson. Can Jackson be Marcy today? Is that okay. your cousin? Wait, wait. You are Marcy, not Lisa. You are Marcy. Okay, Jackson, you are Marcy. Okay, now please start, Lisa. Is that your cousin? Now your turn, Jackson. Your turn. Uh, yes. That's uh, that island. Yeah, yes, that's Alan. Yeah. I hate is is not I is. is. Is he older than you? Mm -hmm. Than you. Your turn, Jackson. No. Uh, no, no, he is younger than me. No, older than me. Good. Oh, he's tall than you. Taller. Again, he's taller. He's taller than you. Mm -hmm. Now you. No, he taller than my brother, Okay, very good. Thank you so much, both of you. Well done. Okay, it's easy. Okay, you can see here, we have to learn a structure. That is, sorry guys, that is repeated a lot. We can see older than, younger than, taller than. Okay, so today we're going to learn about these. Okay, this is the structure about comparative. Comparative. Okay, đây là cái dễ nhất nè, so sánh hơn. So sánh hơn nghĩa là gì? You got two subjects, objects. Okay, con có hai đối tượng so sánh hơn có nghĩa là cái này nó hơn cái kia mình hơn cái kia cái này hơn cái kia thì chỉ được so sánh giữa hai thứ thì nó mới gọi là hơn so hơn được đúng không ok còn nếu mà con đã so sánh giữa mình với một tập thể to hơn thì đương nhiên là nó sẽ có so sánh hơn cái này hơn cái kia hơn bạn này hơn bạn kia trong đó nhưng mà khi mình so sánh thì chỉ dùng hai đối tượng thôi ok for example um, for example Okay, I have two friends here. For example, one is Justin. For example, I got Justin here with uh, Mary. So Justin is a boy and Justin is, you can say Justin is tall. Okay, so Justin, he is tall. And then Mary, she is short. Okay, normally the girl will be short at first. And you say Justin is taller than Mary. như vậy con khi con so sánh chiều cao hơn thua nhau á, thì chỉ so sánh giữa hai đối tượng thôi ok khi mình so sánh có thể ở đây có một bạn nữa là bạn Lisa đi đó nhưng mà khi mình so sánh hơn thì mình chỉ có thể so sánh giữa hai đối tượng mình chỉ chọn ra hai đối tượng mình so sánh ví dụ con so sánh chiều cao giữa Lisa với Mary giữa Mary với Justin giữa Justin với Lisa ví dụ như vậy còn khi nào mà giữa ba người đấy mà cái người đó cao nhất thì con gọi là so sánh nhất rồi nhất có nghĩa là nó là nhất trong số đó có thể là ba có thể là 10 người trong số 10 người đó con là người cao nhất con là người lùn nhất đó thì cái đấy gọi là so sánh nhất còn khi so sánh hơn thua nhau thì chỉ được xét hai đối tượng thôi trong một tập thể có 10 người thì con bóc ra hai người để con xét về cái một cái tiêu chí nào đó ok thì ở đây mình có cái dễ nhất mà mình học hôm nay chỉ nói về short adjective short adjective là những cái tính từ ngắn những cái tính từ ngắn là những cái mà con đọc lên nó chỉ có một âm thôi nó short mà đúng không thì nó chỉ cần một âm là đủ ví dụ như mình có old nè big nè ok rồi những cái nhưng mà mình thấy rất là nhiều như là tall nè long nè short nè những cái này người ta gọi là short adjectives tính từ ngắn có một âm duy nhất thôi rất là dễ ngoài ra có một số cái ví dụ như là heavy easy nó cũng là tính từ ngắn nó bắt nó hai tuy là nó hai âm đó nhưng mà nó kết thúc bằng y dài thì con vẫn có thể xét trong trường hợp này trong trường hợp này thì con nhớ là mình sẽ đổi y dài thành y ngắn ok rồi mình mới thêm er như vậy ở đây cấu trúc của mình là gì so sánh hơn thì mình sẽ đổi những cái tính từ này sang so sánh hơn sang dạng so sánh hơn bằng cách mình thêm er er er nhưng một số đặc điểm lưu ý là đối với những cái tính từ có y dài ở đuôi thì mình sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm er còn cái chỗ này tại sao nó double lên thì hôm trước cô có chỉ tụi con nhớ không bởi vì nó theo quy tắc là phụ âm nguyên âm rồi lại phụ âm tụi con nhớ không cái cái mà thêm ing á cái mà thêm à, mỗi lần thêm ed vào á tụi con nhớ mỗi lần thêm ed hay là ing vào thì mình phải double cái phụ âm lên á thì ở đây trong trường hợp này nó cũng xét mấy cái giống như vậy double lên chữ G ra cô bởi vì nó theo đúng cái quy tắc này phụ âm nguyên âm rồi phụ âm nên là mình phải double lên đó ok còn y dài tụi con thấy cũng giống đúng không đó mình phải đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed er vào er vào so sánh hơn là sẽ là er sau khi dùng cái này xong thì mình phải cộng với một cái từ rất là quan trọng mà không có không được đó là chữ than không phải là the fan mà là than the than than than not fan okay than not fan for example uh, I have this one a is à, thứ nhất là mình đang là dùng đây là những cái tính từ thì đi đi với tính từ con phải có be verb am is are gì đó ok nhưng mà a là một người nào đó thì đương nhiên sẽ không dùng am được mà một người thì phải dùng is rồi đúng không a is old À, old mà mình nói đây là lớn tuổi hơn thì phải là older, à, lớn tuổi hơn ai? Lớn tuổi hơn bạn B. Lúc này con sẽ thêm er vào. Động à, tính từ ngắn thôi. Đây là mình xét cái trường, trường hợp tính từ ngắn thôi. A is older và không được thiếu cái chữ than cho cô. Older thì phải có than, so sánh hơn thì phải có than. A is older than I. Older than I, older than B. Ví dụ như vậy. A is older than B. Okay, you understand this one. Okay, now we got three, uh, three. Here, for example, this one. Try with this one. Okay, use the adjective that they give you in the box. Okay, Nhật Minh, please. You got number one already. What about number two? Mia yeah, is smaller than smaller. Than. Okay, yeah. Juan is bigger than Mia. Okay, oh, so of course, đương nhiên ngược lại, Mia phải nhỏ hơn, nhỏ con hơn bạn Juan, đúng rồi. Juan is bigger thì Mia sẽ smaller. Okay, very good. Number three, one more friend, okay? Uh, that's Duy Anh, Nguyễn Duy Anh, right? Can you do number three for me? Mia's hair. Mia's hair is longer than Jones. Okay, very good, Jones. Okay, longer than, Roy. She's a girl, right? So of course her hair is longer. Đúng rồi, er, thêm er và tính từ ngắn. Như vậy đương nhiên cuối cùng thì mình sẽ có từ heavy là nặng á. Tụi con biết từ heavy không? Nặng. Okay, Ryan, can you help me with number four? Juan's backpack Children backpack is heavy than Mia. Heavy, con biết sao con đánh vần cho cô nghe nè. Heavy, chỗ đây là chỗ đây là mình phải đổi thành là gì? À. I E R. Ah, okay. I, not V. Yeah, very good. You have to change Y to I, then add ER. So you say heavier. Again, Ryan, heavier, heavier. Đúng rồi, chữ này con đọc heavier. Đúng rồi Ryan, good job. Heavier, longer, smaller, bigger. Ok và không được quên chữ than cho cô. So sánh hơn thua nhau là không có được quên chữ than. Thì đây là cái dễ nhất trong cái phần so sánh hơn là tụi con sẽ có tính từ ngắn thì mình sẽ thêm er vào và thêm và nhớ là phải có chữ than. Ok. Now let's do the quiz. Okay. What time is it? Okay, 44. It's a good start. So we're gonna try with look at first, okay? If we got time, we're gonna play a quiz. Mm, but let's see, do we have time? Mình sẽ làm cái quiz về comparative đó, các con thấy không? Ở đây mình có chữ Tom is như thế nào đó so với bạn Bob thì người ta cho mình chữ tall. Như vậy tụi con phải biến đổi làm sao để ra được cái cấu trúc so sánh hơn. Tom cao hơn Bob thì mình phải viết làm sao để ra được chữ Tom cao hơn Bob. Ok, đó, cái cách chơi nó lại như vậy. So now let's try with this one. Okay. Hmm. Hình như nãy các bạn rồi, nên tụi con muốn chơi cái team phải không? Tại vì cô nhớ có một cái team nó bị gọi là lâu á, nó bị lâu. Bị lâu có nghĩa là nó hình như cái này thì phải nó kiểu như là nó sẽ bị ờ, nó không phải là tụi con tự làm mà cô sẽ ờ, dẫn qua từng câu một thì cái đấy nó hơi lâu một xíu để cô về xem lại coi cái cái nào cái đấy là cái nào tại vì nếu mình lỡ bấm vô cái đấy rồi thì nó lâu lắm nó lâu lắm nên là hôm nay mình sẽ chơi cái này đi cái này có vẻ look rush look yeah look look là mấy cái cái cái ô này nè mấy cái ô avatar của tụi con đó answer questions mình có thể được lấy mấy cái looks của người khác hoặc là mình defend là mình uh, their books mình bảo vệ mình bảo vệ mình attack là mình tấn công người ta mình defend là mình bảo vệ Okay. So, um, oh, let's play in team. Okay. But what, how many minutes? Only five minutes. Okay. Six, five minutes, but in team, four players. Hình như nó tự chia team cho tụi con thì phải. Okay, wait, let me share the link. Ah, we can play today. Yay. Okay, guys, only 60 friends can play, so join the room, okay? Right now, guys, the link is in the chat box. Only 60 friends can play. Okay, very good. one friend. What about the others? Forty-nine already. minutes, okay? Nếu mà không có bạn nào vào thì một phút nữa cô sẽ bắt đầu. Okay, yes, let's start guys. Let's start the game. Okay, what's wrong? Are you guys playing? Okay, I shuffle one time. Cô sẽ shuffle cái team mình một lần. Okay, now start four minutes. 1 minute and 40 seconds. Okay, last minute, guys. Cheers, everybody. Okay, time's up, guys. Let's see who is Okay, congratulations, Land Narwhals. Very good. Six books. Oh, you guys are all winners. Okay, with six books, all of you are winners. Blue team, Better Birds. Okay, very good. All of you three. Now let's see the others. What about the other? Is it fun? Is it easy to play, guys? Write in the chat box, is this one fun? Hình như cái này mình cũng chưa chơi bao giờ đúng không? Cô cũng mới cho tụi con chơi lần đầu đúng không? Is it guys? easy. Uh-huh. I can see a lot of no. Why is it? Why isn't it fun? Tại sao nó lại không fun? Hình như là defend có nghĩa là mình được thêm đúng không? Còn mình attack là người ta bị mất. Right? Cô nhớ là như vậy. Hồi nãy Minh Châu là hạng mấy nha? Hồi nãy cái ba team đấy là đều hạng nhất á. Hồi nãy ba team đấy là các bạn đều hạng nhất hết á. Ok, yeah here so yeah we got these three six bạn nào có six books thì sẽ đều là hạng nhất hết ok bạn nào six books thì sẽ đều được hạng nhất hết đây đó ba team nè congratulations guys better birds yay ah here bear the bear okay đây five books toasty teammates orderly oinkers, oink oink, because the pig say that. Five looks, có rất là nhiều bạn cũng được five looks nè. Okay, good. Five, five, four. Đây bắt đầu từ bây giờ là four này, đây là team của mình này. Người ta có ghi tỷ lệ đúng bao nhiêu này, các bạn làm rất là tốt đúng không? Okay, good job guys, well done. Okay, very good, very good, all of you. Nhưng mà thấp nhất thì sẽ làm three books, okay? thấp nhất thì sẽ là three looks very good guys good job for this one now uh, before we stop I want to go through the the questions one more time okay before we stop the lesson so here we got taller okay er because we are using the comparative bởi vì mình đang dùng thể so sánh hơn nên là đương nhiên mình phải có taller smaller ok smaller ở cái này nó có, có à cái này là tụi con phải chọn dựa tên tụi con phải biết con này là con gì nữa nè nó không có cái picture mình phải chọn mình phải biết panther con báo đen thì nó darker darker than không được thiếu chữ than bắt buộc phải có than thì chắc chắn chỉ có cái này là đúng nhất nè car thì đương nhiên sẽ faster đúng không nhanh hơn so với xe đạp ok chứ không thể nào nó smaller the turtle is slower đã có than rồi thì ở đây chính là slower chậm hơn stronger đây là những cái tính từ ngắn mà nãy tụi mình chưa có học nè faster slower stronger và phải là than nữa Paris is bigger có than rồi thì đương nhiên tụi con phải dùng bigger bigger đây happy thì nó có hai âm nhưng mà nó bắt đầu bằng nó kết thúc bằng y dài nên là mình sẽ có happier change Y to I. I'm happier now. Tôi vui hơn bây giờ rồi. Có nghĩa là lúc đầu trong quá khứ là con đang chưa con so sánh giữa con bây giờ và con trong quá khứ bây giờ thì con vui hơn hồi nãy. Đó. Ok, mình so sánh giữa hai thời điểm bây giờ và hồi nãy. Ok. Eva is five Tom is nine so Tom is older than Eva. Okay? Younger than smaller okay very easy cái này nếu mà tụi con để ý thì nó cũng rất là dễ fierce cũng là một tính từ ngắn fiercer kiểu như là hung dữ dữ tợn hơn á con panda thì đương nhiên nó phải hung dữ hơn là con hồng hạc đúng không flamingo the pink one okay cái này thì nãy mình cũng có làm này những cái câu này giống câu hồi nãy thì phải faster cái này là biết sao chính tả này ở đây mình sẽ có faster in January it is colder than August cái này là tùy country thôi tùy quốc gia thôi thì ở đây mình dùng đúng nhất chỉ là colder không có double lên bởi vì nó đâu có theo cái quy tắc cold mình có nè nguyên âm phụ âm phụ âm không phải quy tắc đó nên là mình chừng nào nó là phụ nguyên phụ thì mình mới double lên được ok hotter tụi con thấy nè đúng không phụ nguyên phụ cho nên là mình phải double chữ t lên đó fast thì bình thường faster than smaller ok smaller small giống dĩ là mình có double L rồi thì mình đâu có cần phải um, double hay là thêm một cái nữa đâu đúng không shorter cũng không cần phải double lên bởi vì ORT xét ba cái cuối thì tụi con thấy nguyên tắc của nó là nguyên phụ phụ thì nó đâu có liên quan gì đến phụ nguyên phụ nên là mình cũng không có double heavier nặng hơn nặng ký hơn Garfield is fatter đây theo nguyên tắc nè à phụ nguyên phụ cho nên là mình double lên ok thinner cũng theo nguyên tắc này tụi con thấy không T H I N thì H I N mình xét ba cái cuối của cái từ đấy H I N thin là ốm hôm bữa mình mới học thì con nhớ không ốm gầy H I N đúng nguyên tắc phụ nguyên phụ nên là mình double lên cho cô Goku is stronger than Justin Bieber he's a singer okay stronger small à, cái này sai câu này sai nè smaller ok smaller remember guys đáp án câu này bị sai đó baby Yoda is smaller than ok và cái này là shorter than shorter than okay very good guys very good so today we can only play one okay next time we're gonna play maybe two okay about the comparative cô sẽ cho tụi con chơi thêm một số cái quiz homework cũng vậy cũng là những cái liên quan tới comparative okay remember that So thank you guys so much for joining the class today. I hope that you just had a wonderful time with your friends and me. Okay. Thank you so much. I hope to see you guys back next week on Wednesday and happy holiday, everybody. Enjoy your holiday. Okay. Goodbye to your friends and go to sleep early. Bye bye. See you guys. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Next week. Bye. See you later.